ơi Thằng than thuốc bổ Ngay từ cái tên của mày đã sai Phải đặt là tô thuốc sổ ơi Thằng than thuốc bổ Tên nói mày bú phèm là bú phèm Cả tao mày cho tim chút khổ ơi Thằng than thuốc bổ Ngay từ cái tên của mày đã sai Phải đặt là bô thuốc nổ ơi Thằng than thuốc bổ Tên nói mày bú phèm là bú phèm Cả tao mày cho tim chút khổ Nói ai trẻ con kia mày cũng làm ngược lại với tao Có thằng người lớn nên mà lại đôi trò Từ kinh của mày của tới kinh của tao Tài cán thì đã thấy con cặc gì cứ ngồi nói dốc cự y con khỉ Nói mày bú phê mặt mày làm lì chắc phải bú cô mày mới thấy vui nhỉ Ừ chắc chắn không sai Mày bú mút nhiều bây giờ livestream với mày cho nên quá trông gai Ừ đắng ngắt trong tai lời câu tao sắc tao chém chết hết mấy thằng chó bú phèm còn nhớ đến công ai mọi người biết đến mày có biết phút ray Đám vô của mày tao xin được phép cúng thay Vỗ vào mặt mày như mong ghé trong tình trạng lúc say Chém mày ra thành trăm khúc chỉ với một cái búng tay Đến cái điệu cười mày cũng bắt trước thầy giáo ba Tao cho mày thêm cái biệt hiệu là thằng đạo nhái nha Kinh tao làm nhạc đang chơi mày nói tao làm youtube không có người xem Đúng là cái thằng đừng đổ dễ hơi thằng ngu cũng thấy kinh tao không có bú phim Ơi thằng than thuốc bổ ngay từ cái tên của mày đã sai phải đặt là tô thuốc sổ Ơi than thuốc bổ Tên nói mày bú phèm là bú phèm kẻ tông chứ tên chút khổ ơi Thằng than thuốc bổ ngay từ cái tên của mày đã sai phải đặt là bô thuốc nổ ơi Thằng than thuốc bổ tên nói mày bú phèm là bú phèm kẻ tông chứ tên chút khổ